Hải ờ, đang uh, xin chào bạn. Sau đây đang uh, xin giới thiệu các bạn bộ cần uh, câu lu máy đứng. Độ cứng uh, UL, cần này độ cứng UL các bạn nhé. Máy đứng uh, chiều dài 1m8. Uh, chọn bộ full đồ luôn. Đấy, các bạn về buộc và câu luôn thôi. Uh, gồm uh, mồi này, hai con mồi, kìm uh, gỡ này, kìm đa năng, kìm đa năng đi. Và cước, cước uh, số 3, Đấy, khóa và máy à, Zolo 1000 các bạn Đấy, máy kim loại luôn Đấy, này. Hải đang à, review qua tí nữa Hải đang à, sẽ thông số từng chi tiết từng sản phẩm một cho các bạn Đây, cần lu rất đẹp các bạn dòng vâng, lu này rất bắt mắt lu mẫu Hải đang mới về kết hợp với máy Zolo TFB à, hàng dòng các bạn này à, Zolo thì à, hàng Trung Quốc cũng có tên tuổi cho các bạn à, tham khảo trong nhiều năm à, câu rồi các bạn Đấy. đây con mồi này các bạn mồi ruồi bạn là lu à, có hai size lu rô phi cá chuối ờ, đủ con này lu tổng hợp đang dạ vâng, sẽ cân trọng lượng con mồi này các bạn à. đây bạn 8 gram mồi này trọng lượng 8 gram các bạn nhé Đấy, 8 gram Đấy, cân nó con màu này nữa này nó rất nhiều màu này 6 gram nhẹ hơn Đấy nó đang bị gió đẩy 6 gam các bạn nhé và trọng lượng của máy này cân luôn cho bạn là 226 25 ờ, gam gì đấy cần này chắc trăm gam gì đấy Đây, đang ờ, sẽ cân luôn cần bạn biết 110 gam vậy là 336 gram 336 gram là tổng cả cần lẫn máy khá là nhẹ các bạn ạ khá nhẹ đây máy các bạn máy thông số tải dây các bạn máy này là dây số 3 là tải được 235m à, dây số 4 là tải 150m dây số 6 là 120m ba vòng bi các bạn nhé à, nhìn vào ba vòng bi này đây thương hiệu Zolo tem ở Zolo tay quay nhựa Đấy, lô lô kim loại rất hợp lý chứ các bạn đang chọn bộ cước này là 100m các bạn nhé 100m câu là ok rồi đây kìm đa năng đây các bạn bạn à, tháo này là, là vừa chỗ này là cắt này các bạn chỗ này gỡ kẹp được luôn Đấy vừa rồi hải đang uh, xin giới thiệu các bạn bộ cần uh, lu máy đứng phun uh, uh, bộ luôn các bạn về về câu thôi hải đang uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của hải đang fishing